Tiền thưởng của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho tuyển Việt Nam gây tranh luận. Sau trận đấu thắng tuyển Malaysia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chúc mừng toàn đội và đã thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng. Báo Lao động đưa tin. Tin này cũng là từ của bài gốc của báo Thanh niên, mặc dù nội dung về tiền thưởng trong bài sau đó dường như đã được biên tập lại và không còn nữa. Thay vào việc đưa tin Chủ tịch Phúc thưởng tiền, bài của Thanh niên nhắc đến lời chúc mừng của một số lãnh đạo khác như Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội phương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Trước đó vài ngày, truyền thông Việt Nam đưa tin Chủ tịch Phúc thưởng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo 1 tỷ đồng sau trận thắng đội tuyển Indonesia. Các bản tin không nói rõ khoản tiền 2 tỷ đồng nói trên là tiền túi, ngân sách nhà nước hay doanh nghiệp đóng góp. Điều này khiến cộng đồng mạng có những bình luận trái chiều, một số bình luận trên Facebook của BBC tiếng Việt tập trung vào thắc mắc giữa khoản tiền được cho là không nhỏ so với mức lương của mỗi tứ trụ hiện nay, chưa đến 20 triệu đồng trên tháng. Quang Tùng viết trên Facebook BBC tiếng Việt, bắt tặng thế thì về hưu bắt lấy đầu tiền tiêu. Tăng Bá Hưng thì nói rằng lương ông thấp nhưng gia đình ông có điều kiện, họ hàng tiết kiệm được đấy. Nguyễn Hữu Nghĩa bình luận, chắc là chủ tịch nước lấy từ quỹ khen thưởng của nhà nước thôi, chứ cá nhân ông làm gì có tiền để thưởng vậy. Một số khác đặt câu hỏi cho việc chi tiền trong bối cảnh nhà chức trách Việt Nam kêu gọi cá nhân doanh nghiệp đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Phong View viết trên Facebook BBC tiếng Việt. Thưởng thì cũng ok thôi, là ý muốn cá nhân, từ tiền túi của ông Phúc, mà cái này thì không chắc, không kết luận, nhưng trong hoàn cảnh đất nước thiếu tiền mua vaccine, nhà nước phải ăn sinh người dân đóng góp tiền thì liệu hành động này có thiết thực? Việt Nam có vào quân cấp thì Covid vẫn còn y chang đó. Hải Trần cũng chia sẻ quan điểm này. Vận động từng xu để mua vaccine nhưng vẫn phải thưởng nóng 50.000 USD. Từng đấy là bao nhiêu liều vậy anh em? Thành Vân viết, chi tiền và xài tiền thì có đảng và nhà nước lo, còn thiếu tiền thì đảng và nhà nước nhắn tin ăn xin nhân dân. Và Phương Trần nói là, dân bệnh thiếu vaccine không lo mua cho dân, ở đó mà thưởng nóng. Còn Thành Lê viết, đây gọi là khen thưởng đột xuất quy định trong luật, tiền lấy từ quỹ thi đua, khen thưởng do ban thi đua, khen thưởng trung ương quản lý, cấp theo chỉ đạo của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Soki Sururi, người gốc Việt sống tại Nhật Bản, viết trên Facebook cá nhân. Đội tuyển bóng đá thắng một trận, Chủ tịch nước gọi điện động viên 1 tỷ. Thôi thì Chủ tịch có ngân sách cho sở thích cá nhân của mình, muốn dùng thế nào thì dùng. Nhưng khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cũng xuất tiền thưởng nóng 1 tỷ thì không biết theo nguyên tắc nào. Chẳng biết rồi có đại biểu quốc hội nào dám chất vấn. Mạnh Thường Quân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người hâm mộ bóng đá bấy lâu nay. Ông ít khi vắng mặt trên khán đài sân vận động Mỹ Đình khi đội tuyển Việt Nam thi đấu những giải lớn. Những bình luận về việc khen thưởng dường như bằng tiền cá nhân của ông làm người ta nhớ lại sự kiện liên quan tới việc Bộ Công Thương năm 2018 tuyên bố thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam sau thắng lợi Á quân châu lục 2018. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công Thương khi đó là ông Trần Tuấn Anh khẳng định khoản tiền này là của doanh nghiệp đã cổ phần hóa tặng chứ không phải của cá nhân ông. Thông tin này tôi cũng nói rõ khi công bố thưởng cho đội tuyển Tôi rất buồn khi việc làm có ý nghĩa lại bị hiểu theo hướng ngược lại, gây dư luận không tốt. Ông Trần Tuấn Anh nói và cho biết đích thân ông mang bức thư tay của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Thường Châu, Trung Quốc vì huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và đội tuyển U23 Việt Nam trước trận bóng lịch sử chung kết với Uzbekistan. Cho đến nay chưa thấy truyền thông Việt Nam đưa tin có lãnh đạo nào khác thuộc chức trụ hoặc bất kỳ ủy viên nào thuộc Bộ Chính trị thưởng tiền tuyển Việt Nam trong những trận đấu thuộc vòng loại hai World Cup vừa qua. Thắng Malaysia, Việt Nam tiến gần vé đi tiếp. 90 phút kịch tính, hấp dẫn với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trên sân em Macium đã khép lại với chiến thắng và tấm vé đi tiếp đã rất gần với Việt Nam. Những sự vắng mặt do trấn thương và thẻ phạt buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải đưa ra tới 5 sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát cho cuộc chạm trán Malaysia. Ở hàng tiền vệ, Xuân Trường ra sân ngay từ đầu thay thế Tuấn Anh. Còn Hoàng Đức là cái tên được lựa chọn chám vào vị trí của Quang Hải. Trên hàng công, Công Vượng với cái duyên khi đối đầu với người Mã cũng được điền tên vào đội hình xuất phát thay Văn Toàn. Người có vẻ vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn sau chấn thương 4 ngày trước. Tuy nhiên, thay đổi đáng ngạc nhiên phải kể đến việc ông Park thay cả đôi cánh Hồng Duy, Văn Thanh đã thi đấu rất hay trước Indonesia bằng Văn Hậu, Trọng Hoàng, đặc biệt là Văn Hậu khi cầu thủ này mới bình phục chấn thương và chưa có nhiều thời gian ra sân trước trận đấu vừa qua. Sự khó chịu của Malaysia Bằng mở tỷ số sớm của Tiến Linh không thể phủ nhận thực tế Malaysia là đối thủ khó chơi hơn hẳn so với Indonesia 4 ngày trước. Malaysia, dù không sở hữu một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và khoa học như Indonesia, nhưng bù lại chất lượng nhân sự nhỉnh hơn – đặc biệt trên mặt trận tấn công giúp thầy trò huấn luyện viên Tan Tranh Huê tạo ra nhiều áp lực lên hàng phòng ngự Việt Nam. Những pha tổ chức tấn công của Malaysia tuy đơn giản, nhưng luôn thể hiện ý đồ rõ ràng và quan trọng hơn hết là khuét đúng điểm yếu nhất của đối thủ trận này, đó là một hàng tiền vệ thiếu sức mạnh và tốc độ bên phía Việt Nam. Bàn gỡ hòa của Yepala tuy đến vào thời điểm Malaysia không còn tạo ra được quá nhiều sức ép về khung thành tấn trường, nhưng nó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng này nhằm cứu vớt chút hy vọng giành vé đi tiếp cuối cùng. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Việt Nam Đối đầu một Malaysia với lối chơi có nhiều khác biệt so với Indonesia, các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo cho thấy khả năng ứng biến tuyệt vời. Malaysia có thể sở hữu hàng công tương đối chất lượng, nhưng điểm yếu lớn nhất của họ là hàng phòng ngự cũng như cự ly đội hình giữa các tuyến. UAE đã khai thác rất tốt điểm yếu này của Malaysia để giành chiến thắng 4-0. Đến lượt Việt Nam, Xuân Trường và các đồng đội cũng không mất quá nhiều thời gian để làm được điều đó. Bộ ba Xuân Trường, Văn Đức, Hoàng Đức có thể yếu trong các pha tranh chấp hay đua tốc độ nhưng về nhãn quan, tư duy cũng như khả năng tổ chức, họ hoàn toàn trên các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến một bậc. Hệ thống racing rời rạc và thiếu đồng bộ của Malaysia trở thành miếng mồi ngon cho các tình huống bật nhã. Chuyển trạng thái linh hoạt của Việt Nam nếu các chân sút chất chiêu hơn, hiệp 1 đã không khép lại với lợi thế mong manh cho Việt Nam. Suýt trả giá Việt Nam lẽ ra đã có một hiệp một hoàn hảo nếu như không bất ngờ trùng xuống trong khoảng 10 phút cuối hiệp, tạo điều kiện cho Malaysia, khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với rất nhiều khoảng trống trước khung thành tấn trường. Bộ ba tiền về Xuân Trường, Văn Đức Hoàng Đức gần như đuối sức hoàn toàn trong khoảng thời gian này, khiến hàng phòng ngự thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết trong các tình huống bóng hai. Tưởng như tất cả đã được thở vào sau khi tiếng còi khép lại hiệp một vang lên. Thì kịch bản lại lặp lại ở khoảng thời gian đầu hiệp 2 khi Việt Nam không thể kiểm soát được tốc độ trận đấu và tiếp tục phải hứng chịu áp lực lớn từ các tình huống tấn công của đối thủ. Phải đến khi huấn luyện viên Bắc Hăng xeo rút Xuân Trường, Công Phượng để thay bằng Đức Huy, Văn Thanh, trận đấu mới dần trở về tầm kiểm soát của Việt Nam. Trong cái rủi có cái may, may cho Việt Nam khi bàn thắng đến với Malaysia, sau trong một phá bóng mang tính khoảnh khắc khi Malaysia đã không còn tạo ra được một sức ép liên tục và đang có dấu hiệu xuống sức. Thay người kịp thời, huấn luyện viên Bắc Hăng Seo không hẳn là sai khi bố trí bộ ba xuân trường, Văn Đức, Hoàng Đức ở hàng tiền vệ, nhưng rõ ràng đó chỉ nên là những lựa chọn ở một thời điểm cụ thể mà thôi, nhất là trường hợp của Văn Đức khi cầu thủ này tỏ ra chật vật trong vai trò một tiền vệ. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận ra điều đó khi Tôn Đức Huy vào thay Xuân Trường cùng Văn Thanh vào thay Công Phượng để ra cố chất thép cho tuyến giữa. Khi bất ngờ để Malaysia gỡ hòa, Ban huấn luyện Việt Nam cũng rất nhanh đưa Đức Chinh cùng Văn Toàn vào sân và ngay lập tức tạo ra khác biệt với bàn thắng đến từ quả phạt đền của Ngọc Hải. Dấu ấn Hoàng Đức Tiền vệ số 14 là người được lựa chọn thay Quang Hải và Công Bằng mà nói. Cầu thủ này đã có màn trình diễn đầy triển vọng. Tạm bỏ qua mặt trận phòng ngự bởi dù sao sở trường của Hoàng Đức vẫn là một tiền vệ tấn công, cầu thủ đang khoác áo Việt theo đã có 90 phút tỏa sáng trong vai trò cầu nối giữa các tuyến và sau khi Xuân Trường dời sân Kim luôn, cả nhiệm vụ điều nhịp, tổ chức lối chơi cho đội. Nếu có một tiền về phòng ngự thực thụ đá cặp để giải phóng nhiệm vụ phòng ngự, Hoàng Đức hứa hẹn sẽ còn chơi hay hơn nữa trong màu áo đội tuyển. Một tiền vệ sở hữu tiềm năng rất lớn để vươn mình trong thời gian tới. Kết luận Chứng kiến UAE vùi dập Indonesia 5-0 ở trận cùng giờ, chúng ta sẽ hiểu tại sao cả ban huấn luyện lẫn cầu thủ Việt Nam lại vỡ òa cảm xúc đến vậy khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Malaysia vang lên. Đội bóng chủ nhà đơn giản là rất mạnh ở thời điểm hiện tại và có quá nhiều rủi ro cho Việt Nam nếu chúng ta đặt cược tất cả vào cuộc đối đầu với UAE. Giờ thì với chiến thắng trước Malaysia, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn nhiều cho Việt Nam –